tức ngày Quý Mão tháng Kỷ Mão năm Canh Tý đến ngày mùng 8 tháng 3 năm 2020 âm lịch, tức ngày Quý Dậu tháng Canh tìn năm Canh Tý. Tử vi tuổi ngọ tháng 3 năm 2020, vận trình sự nghiệp của người tuổi ngọ tháng này có nhiều khó khăn, ngăn trở. Tuy nhiên, sự việc sẽ đi theo hướng tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào cách mà con giáp này xử lý vấn đề đó nữa. Hãy xem những điều này sẽ cho bản mệnh thêm nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân – cũng như vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình. Đường tài lộc của con giáp này không có dấu hiệu nào tốt, chủ yếu thấy hao tài tốn của mà thôi. Dù là việc có ích hay không thì chúng cũng đang tiêu tốn không ít tiền bạc. Ngoài ra đừng để cả nẻ mà cho ai đó vay mượn tiền nong trong thời điểm nhạy cảm này nhé. Tuổi ngọ có nguy cơ bị mất tiền do tin tưởng mù quáng. Bản mệnh càng phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó thì càng cảm thấy thất vọng. Hãy nhớ rằng thời điểm này không tốt cho các mối quan hệ tình cảm lứa đôi con giáp này có thể thay đổi sự tập trung. Chắc chắn tuổi ngọ sẽ muốn khởi động năm mới bằng một việc trang hoàng lại không gian cá nhân của mình. Về phương diện sức khỏe không được như ý bởi thời gian này bản mệnh ăn uống không điều độ, cứ đói là ăn rất nhiều, sau đó vì bận rộn mà bỏ bữa. Nhất là những người bị huyết áp thấp lúc này dễ mệt mỏi, uể oải. Ngoài ra người tuổi ngọ nên hạn chế uống rượu bia, chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần nữa. Tử Vi tuổi mùi tháng 3 năm 2020, tuổi mùi cần phải tận dụng thời cơ để có được mục tiêu của mình nhanh chóng nhất có thể. Con giáp này thoải mái phát huy năng lực của mình, các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, nhận được nhiều lời khen từ phía cấp trên. Có điều sự chủ động sẽ giúp bản mệnh dễ đạt được thành công hơn là sự chờ đợi cơ hội đến. Về phương diện tài lộc của con giáp này không quá tốt cũng chẳng quá xấu, bản mệnh có nguồn thu vững vàng ổn định từ công việc chính, nhưng có giữ được tiền trong tay hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. xong người tuổi mùi có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn. Mùi mão bán hợp, nhờ thế mà vận trình tình duyên trong tháng 2 âm lịch có nhiều điểm sáng, tin vui tới tấp báo về. Nhờ những khó khăn trong cuộc sống mà bản mệnh gặp được chân tình, thấy rõ tấm lòng của đối phương đối với mình. Các cặp đôi tình cảm cũng dần khởi sắc, khi đôi bên biết thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau những lúc hoạn nạn. Trong tháng này có hung tin chiếu mệnh, sức khỏe có thể không bị ảnh hưởng bởi tật bệnh nhưng lại dễ gặp chuyện chẳng lành do tai họa bất ngờ. Trong thời điểm nhạy cảm này, tốt nhất con giáp này cần biết cách tự bảo vệ mình, tránh xuất hành đi xa, cũng hạn chế việc đi sớm về khuya để không bị những kẻ xấu nhòm ngó tới. Tử vi tuổi thân tháng 3 năm 2020, người tuổi thân có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân – Hãy định hình thương hiệu cá nhân để mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp hơn cho mình. Con giáp này có thể tự thực hiện giấc mơ của mình rồi đấy. Đừng bỏ rơi giấc mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tay. Nếu muốn có được những mục tiêu cụ thể thì bản mệnh cần phải vạch ra những ranh giới rõ ràng giữa việc được và không được, nên và không nên. Đừng xuê xoa dễ dãi với bản thân mình quá mức. Thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ. Những sai lầm trong việc thu chi sẽ khiến tuổi thân khó đạt được những thành quả giá trị trong cuộc sống. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn tới những quyết định quan trọng. Ngọn lửa tình yêu của hai người sẽ được thắp sáng trở lại, sự nguội lạnh trong tình yêu giờ sẽ được thay thế bằng những cảm xúc bồi hồi, trong trẻo như thuở ban đầu vậy. Sức khỏe của tuổi thân trong tháng này về cơ bản là khá tốt, con giáp này không phải lo nghĩ nhiều và thậm chí có người còn hồi phục được sau trận ốm của mình nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Ngoài ra bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thân thể. Tử vi tuổi dậu tháng 3 năm 2020 Công việc của tuổi dậu thời gian này không được tốt, con giáp này thiếu tập trung trong công việc khi hết lo việc nhà rồi lại tới việc cá nhân. Đôi khi bản mệnh bị rối tinh rối mù mà không biết nên xử lý việc nào trước, việc nào sau, vì thế mà hiệu quả cũng giảm sút đáng kể. Về phương diện tài lộc của con giáp này không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ luôn giữ được ở mức cân bằng – cũng bởi người tuổi dậu đã lên kế hoạch chi tiết mọi thứ từ trước nên dù có khoản chi bất ngờ cũng không gặp khó khăn nào. Tuy không có ai hỗ trợ nhưng bản mệnh vẫn xử lý gọn gàng. Thời điểm này không phù hợp cho những thay đổi trong tình cảm, do đó các mối quan hệ nên tập trung cho những điều cũ, điều quen thuộc, đừng cố làm xáo trộn mọi thứ lên, bởi con giáp này chỉ cảm thấy phiền lòng hơn mà thôi. Người độc thân lúc này cũng không nên mong cầu quá nhiều về một nửa kia tuyệt vời. Để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình, bất kỳ ai gặp vấn đề gì cũng cần phải gặp bác sĩ ngay để được thăm khám. Chứ đừng tự chữa bệnh bằng những lời khuyên của những người không có kinh nghiệm. Áp lực căng thẳng cũng khiến thể chất của tuổi dậu liên tục đi xuống. Tử vi tuổi tuất tháng 3 năm 2020 Công việc của người tuổi tuất tháng này không có gì đáng phải lo ngại, vì đó là những việc nhỏ mà con giáp này hoàn toàn có thể xử lý mọi thứ ổn thỏa và nhanh chóng. Vận trình khá ổn thỏa, chỉ có mối quan hệ trong công việc ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh. Ai cũng có những quan điểm riêng và ra sức bảo vệ nó. Đường tài lộc tháng này khó mà tăng tiến nhiều khi con giáp này chi tiêu không hề suy nghĩ kỹ càng. Để tránh tình trạng vung tay quá chán thì tuổi tuất nên lên danh sách trước những gì cần mua để tránh việc gây ra tình trạng thừa thãi không cần thiết. Tuy nhiên, người làm ăn kinh doanh hứa hẹn có kết quả doanh thu khả quan. Vận trình tình duyên vô cùng mở rộng khi con giáp này có cơ hội đi gặp gỡ nhiều người thú vị. Người độc thân trở nên mạnh dạn hơn, chủ động tìm kiếm nửa kia phù hợp với mình. Mối quan hệ của các cặp đôi khá ổn định, không có biến động khi đôi bên biết lắng nghe, nhưng nhịn và thấu hiểu nhau. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được ổn định cho lắm. Nếu được ai đó mời đi ăn uống thì con giáp này cũng nên biết cách nói lời từ chối. Bên cạnh đó, tuổi tuất cũng nên dành nhiều thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi, thư giãn thay vì thức khuya và mải mê làm việc quá mức. Tử vi tuổi hợi tháng 3 năm 2020 Vận trình sự nghiệp của tuổi hợi có cả tin vui lẫn tin buồn. Con giáp này có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình, tự tìm được hướng đi mới, con đường phía trước thanh thang rộng mở. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao sau những thành công đã đạt được, song đó có thể là nguyên nhân khiến những kẻ tiểu nhân đố kỵ, ganh ghét hãm hại. Đường tài lộc của con giáp này trong tháng không được ổn định cho lắm. Người tuổi hợi nhẹ dạ cả tin nên có thể sẽ mang tiền bạc của mình cho vay mượn mà không biết có ngày trả lại hay không. Người làm ăn kinh doanh cũng vì nghe lời kẻ xấu mà dốc vốn đầu tư, tưởng chừng lợi nhuận thu về gấp nhiều lần, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Tam hợp cục che chở, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ êm đềm như ý muốn. Những mâu thuẫn giận hờn trước đó dần tan biến hết. Bản mệnh đã học được cách để tìm ra những điểm chung giữa hai người, để đôi bên cùng nhìn vào đó mà cố gắng giữ gìn hạnh phúc. Người độc thân dễ dàng gặp được người trong mộng. Sức khỏe của người tuổi hợi trong tháng 3 dương lịch này không có gì đáng ngại. Con giáp này biết cách chăm sóc bản thân nên có thể kịp thời khắc phục được những dấu hiệu cảm cúm, ho hắng theo mùa mà không để mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ cần bản mệnh ăn uống sinh hoạt lành mạnh là sức khỏe cũng được đảm bảo.